Xin chào toàn thể 500 anh em Rất vui được gặp lại anh em uh, trên kênh youtube của công ty điện tử Tấn Tuân Thì uh, thưa anh em, thị trường bài bịp hiện nay đang có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em uh, chơi uh, bài bịp một cách hiệu quả Thì uh, uh, Tấn Tuân Casino là một cái cơ sở chuyên cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, chất lượng nhất trên thị trường mới nhất và cũng như là giá cả thì uh, rẻ nhất trên thị trường thì hôm nay À, thay mặt công ty Tấn Tuân Casino xin phép được giới thiệu đến à, toàn thể 500 anh em một cái dòng à, sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp hiệu quả đó chính là chiếc uh, ví đổi bài Đấy. ví đổi bài này là ví đổi bài của Nhật nha anh em Đấy. mẫu mã rất là đẹp luôn anh em nhìn sơ qua chiếc hộp thôi là anh em cũng đã thấy rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ à, với chiếc ví đổi bài này này anh em không cần phải luồn bài vào sòng sới anh em chỉ cần chơi trực tiếp uh, bộ bài của họ Đấy. anh em uh, bài là hoàn toàn một cách sang chín, không những các dòng máy đánh bài dòng máy đánh bài hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì anh em phải đưa được bài hoặc ờ, đưa được bài vào thì anh em mới có thể chơi được nhưng mà với dòng ví này này anh em không cần đưa được bài vào cũng có thể chơi được à, chỉ cần khéo léo kết hợp thêm với một chút tay nghề của anh em sử dụng chiếc ví này là anh em hoàn toàn có thể chiến thắng cuộc chơi rồi đây thưa anh em tôi sẽ mở hộp cho anh em nhìn nhé Đấy, anh em nhìn ờ, bên trong hộp này là một chiếc ví đổi bài Đấy, ví đổi về mẫu mã rất là đẹp đúng không nha đây là một mẫu vi đứng nha anh em cầm nhỏ gọn vừa lòng bàn tay chất liệu, liệu da thì à, tuyệt vời luôn rồi không phải chê nữa Đấy. đây cấu tạo cũng à, rất là đẹp bên trong gồm rất là nhiều ngăn Đấy. chúng tôi đã thiết kế một chiếc à, motor cháo đổi hút nhả các lá bài liền kín đáo ở bên trong rồi anh em không thể nào mà hay là người khác cũng không thể nào mà phát hiện ra được trừ khi là phải à, cắt rạch chiếc ví này ra Đấy. còn nhìn bằng mắt thường thì không khác gì một chiếc ví bình thường cả rất là mỏng và nhỏ gọn anh em có thể đựng tiền đựng giấy tờ vào thoải mái khi đi chơi thì mình đựng tiền vào đây xong rồi uh, chơi mình sẽ bỏ tiền từ trong ví ra Đấy, rất là kín đáo đúng không ạ ok này, test thử cho anh em xem khả năng hút nhạc cháo đổi của nó nhé đây là miệng cháo đổi này khi đi chơi anh em nhớ để cái miệng này lên nhé miệng cháo đổi này lên Đấy nhìn này mẫu mã tuyệt vời đúng không ạ không cần gì để chê ok tôi sẽ test thử ờ, cho anh em xem chiếc ví này hút nhạc trao đổi lá bài như thế nào nhiều anh em sử dụng rồi thì đã biết đấy còn những anh em nào mà chưa sử dụng thì ờ, theo dõi video của tôi nhé ừ. ok đây này miệng trao đổi đây nhá anh em nhìn này đây là lá di đúng không ạ đưa vào này đấy em nhìn nhá tôi ấn nhà lại ra này có nút nhà bài ở đây anh em nhé đấy, anh em thấy chưa ấn vào nút nhà là nó sẽ nhả ra anh em chỉ cần đưa bài lại miệng ví tự động hút rất nhanh êm à, ưu điểm của con ví này chính là giúp à, anh em tráo đổi các lá bài thì vì thế vì thế nó rất thích hợp với những anh em nào chơi các bộ môn như là liêng ba cây hoặc là bài cào đấy. chơi các bộ môn đấy anh em sử dụng chiếc ví này thì không còn gì để chê trách nữa đây ấn nhà này đưa lá gì này đổi một lá khác nhé át nhé đó đổi hai lá cho nhau còn à, át này gì này Đấy. còn trong cuộc chơi cái cách tráo đổi bạn ví như thế nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 999 thì à, tôi sẽ à, tư vấn cho anh em đấy cách tráo đổi cũng rất là đơn giản thôi tôi sẽ đổi sơ qua cho anh em nhìn còn à, cụ thể như thế nào thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé hoặc là kết bạn zalo với tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách tráo đổi cụ thể bằng con ví này này tôi sẽ lấy một lá cho anh em xem Tôi chú cái bài xuống đổi cho anh em nhìn này đây chẳng hạn như mình chơi liêng bài mình đây đúng không anh em tôi sẽ đổi cho anh em xem nhé cái đổi rất là đơn giản thôi đó bài mình trở thành liêng JPK từ một cái bài chỉ có 3 điểm thôi anh em đã thành Zikaga Đấy, rất là đơn giản Đấy. anh em có thắc mắc gì về con ví này thì comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho tôi hoặc là liên hệ qua số điện thoại này Đấy. chỉ cần uh, nháy máy thôi tôi sẽ liên liên lạc lại cho anh em cũng được Đấy. hiện nay thì tấn tuất casino đang có hai cơ sở đó là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em nào mà yêu thích các sản phẩm cờ bạc bịp của công ty mà muốn lên test thử trực tiếp thì có thể đến các cơ sở anh em chỉ cần đến bên xe điện cho tôi Đấy, tôi sẽ đón anh em đưa anh em vào tận cơ sở Đấy, cho anh em test thử tất cả các dòng sản phẩm à, cờ bạc bịp của bên Tuấn Tuân Casino nha Đấy. À, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Tuân Casino xin chào toàn thể anh em